Ví dụ 1 để chúng ta xem ra như thế nào. Phân tử nào sau đây là phân tử có cực, đúng không ạ? Thì phân tử có cực ở đây nó sẽ là phân tử NH3. Đúng không? Bởi vì trong này nếu mà theo cấu theo cấu trúc nhá, theo cấu trúc thì cái cái cái phân tử NH3 này thì cái nguyên tử nitơ này của chúng ta này. Theo cấu trúc vậy thì nguyên tử nitơ này của chúng ta đây là cấu trúc đây Đây, nguyên tử nitơ của chúng ta đây. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái đầu nguyên tử nitơ này nó còn một đôi electron vùng chung này. Nó sẽ uh, electron riêng ở đây. Và cái trạng thái của nitơ ở đây nó sẽ là trạng thái hình chóp. hình chóp tam giác các em nhé hình tứ diện được chưa còn CH4 thì nó cũng là hình tứ diện và lúc đó cái carbon của chúng ta sẽ là tâm của tứ diện này đó berry hydrua thì nó sẽ là ở cấu trúc hạng thẳng đó berry hydrua hạng thẳng còn SO3 là cấu trúc tam giác tam giác mặt được chưa vậy chú ý giúp thầy nhé à, ờ, đáp án D cho ví dụ 1